thị trường nội địa Nhật thì đây ở cái hàng ở phía trên này đây là dòng bếp những cái có những cái tính năng an toàn cơ bản thì ở vị trí đầu tiên là dòng bếp Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2017 giá 1 triệu 8 bếp này có mặt men chống xước đây thì, ờ, các bạn ờ, xem clip và mình thấy những cái con bếp nào mà mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá mà các bạn muốn mua á thì các bạn có thể chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó và sẽ gửi kèm thêm cái 6 mã số series này để cho nhân viên chúng tôi có thể gửi được cái hình ảnh chi tiết cho các bạn xem các bạn có thể liên hệ qua Zalo, Viber hoặc là Facebook qua số điện thoại là 0909 306 149 đây là dòng bếp à, nút xoay mặt men chống xước thì đối với dòng bếp này thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào đây rồi nè thì cái công tắc rang này ta có thể à, nấu hoặc là rang những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa các bạn sử dụng thì mình sẽ nhấn ờ, bật cái công tắc này về phía bên trái này để, mở cái tính năng à, rang đó lên khi các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ bật về phía bên phải để tắt tính năng đó đi bếp sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bạn nào mà đang sử dụng bếp của mình ở nhà mà không có cái công tắc rang này mà mình muốn gắn á, thì các bạn có thể liên hệ đến shop chúng tôi sẽ được nhân viên hỗ trợ và tư vấn thêm tiếp theo ở vị trí số 2 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước ở vị trí số 3 là dòng bếp Paloma thì dòng bếp Paloma này là có cái mặt sơn bếp này thì à, nó chỉ có cái nút 3 giây thôi tăng cái nhiệt độ ở que cảm biến ở chạm đáy nồi á nó lên thêm nữa là 300 độ thì bếp nó sẽ khóa ga cũng rất là bất tiện nếu các bạn muốn gắn thì à, liên hệ đến shop shop sẽ gắn vào thì khi gắn thì thôi shop á, sẽ gắn tích hợp vào ở trong cái nút này thì cái nút này nó sẽ các bạn đè giữ để nó sáng đèn lên thì nó sẽ nấu cho chúng ta nấu hoặc rang những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa khi các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi tiếp theo ở vị trí số 4 đây là dòng bếp Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2017 nè mặt men chống xước tiếp theo nữa là vị trí số 5 cũng là dòng bếp mặt men chống xước hiệu Paloma. Số 6 bếp mặt sơn tĩnh điện nè. Bếp này có mặt sơn tĩnh điện thôi. Ừ, hiệu Rinnai. Ở vị trí số 7. Đây. Bếp này còn à, đẹp nha. Ừ. Đây là nút 3 giây được à, có sẵn ở trên bếp đây, chế độ rang bếp này có mặt sơn tiếp theo ở vị trí số 8 Greenite mặt men chống xước giá 2 triệu 2 năm sản xuất của nó là năm 2016 vị trí số 9 Paloma model là 800F bếp này có mặt sơn tĩnh điện tiếp theo ở vị trí số 10 đây là dòng bếp Paloma không có hột nướng rất là thích hợp cho các bạn nào mà mình không có nhu cầu sử dụng bếp nướng nè bếp này không có mặt nướng không có hộp nướng đây model là 209B tiếp theo ở vị trí số 11 năm sản xuất là năm 2015 hiệu Paloma bếp này có mặt sơn trắng men chống xước tiếp theo ở vị trí số 10 12 đây cũng có mặt men chống xước nè hiệu Rinnai thì qua đó tôi cũng sẽ có thêm những ờ, dòng ờ, bếp ga âm và từ âm thêm nữa là dòng ờ, bếp full chức năng mặt kính đây thì đầu tiên ở vị trí số 213 nè vị trí số 13 này đây là dòng bếp ga âm mặt men chống xước hàng dùng lướt các bạn có thể nhận biết đây cái ống điếu này nó còn rất đẹp nè ống điếu đẹp đầu chia lửa cũng vậy ở bên trong này cũng vậy nè ừ. đây bếp này được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2019 đây đầu dây này là cái đầu dây chờ để tôi gắn pin sạc đó sạc pin sử dụng pin sạc thì sẽ đầu đó để sạc pin hàng dùng nước thôi còn rất là đẹp mặt trước màu đen ở trên là màu à, xám nè. Tiếp theo ở vị trí số 14 Đây là dòng bếp Rinnai có mặt men ấy mặt kính tràn viền. Bếp Rinnai mặt kính tràn viền màu đen. Bếp này nó sẽ có những cái tính năng là hẹn giờ nướng, chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm. Ở bếp bên trái nó sẽ có tính năng nấu nước, hâm và chế độ chọn nhiệt độ chiên. Bên trong thì nó sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo. Bếp này thì nó cũng sẽ có tính năng hẹn giờ cho cả ba bếp nấu. Tiếp theo ở vị trí số 15 thì đây là cái dòng hàng à, trưng bày cũng có mặt men chống xước. Và đây là cái năm sản xuất của nó đây, tháng 9 năm 2019 nè. Ừ. Ở dưới cùng, ở vị trí số 16, đây là dòng bếp từ Toshiba nút nhấn chọn à, bật tắt bếp à, từng bếp đây và những cái chế độ nấu của bếp phải bếp trong và bếp à, bếp nướng và bếp bên trái nè giờ tiếp tục qua dòng những cái dòng bếp mặt kính cường lực full chức năng ở vị trí số 17 đây là dòng bếp cao cấp <coughs> hiệu Rinnai bếp này có mặt kính cường lực cái viền của nó là bằng inox thì đối với dòng bếp này á, thì phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng và ở bếp nướng thì nó cũng có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử và nó có hẹn giờ nướng ở bếp bên phải thì nó còn có những cái chế độ nấu nước hâm chọn nhiệt độ chiên và chế độ rang ở cái nút 3 giây đó ở bếp bên phải thì nó có chế độ nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu thì ở bếp này thì nó chỉ có hẹn giờ nấu một bếp thôi tiếp theo ở vị trí số 18 cũng giống như ở bếp ờ, bên dưới thì nó cũng có những cái chế độ nấu nướng và hẹn giờ nấu cho bếp bên phải hẹn giờ nướng nướng cũng là nướng hai tầng lửa hiệu là Rinnai S660 VCTS ở vị trí số 18 này giá 5 triệu rưỡi tiếp theo ở vị trí số 19 đây là dòng bếp <coughs> Paloma thì đối với ờ, dòng bếp này thì nó cũng giống như những cái dòng bếp full chức năng khác nó cũng có những cái chế độ nấu nướng nhưng nó cũng nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nè ở trên ờ, đây là cái hình mô phỏng của cái bếp nè và nút đồng hồ này là cái nút điều chỉnh cái ờ, hẹn giờ cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian ừ, vị trí số 19 dòng bếp Paloma tiếp theo vị trí số 20 dòng bếp Rinnai mặt kính tràn mặt kính cường lực viền của nó là bằng ờ, inox đây Năm sản xuất của nó là năm 2016 Bếp này nó có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và những cái chế độ nấu nước Nấu cơm Chọn nhiệt độ chiên cho cả hai bếp đây Hẹn giờ nấu ở đây Ở bếp phải và bếp trái đều có Chọn nhiệt độ chiên, bếp phải, bếp trái cũng có Chế độ rang dành cho bếp bên trái đây Còn ở bếp bên phải này thì nó sẽ có thêm tính năng nấu nước và nấu cơm chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái ờ, chế độ nướng theo đồ đồ, dùng nè ừ. rất là tiện lợi có kiềng nắp che đầu chia lửa và cả nắp ờ, khói đều là inox đối với những dòng bếp kính Rinnai nhưng nhưng mà đối với cái dòng bếp kính Rinnai này á, thì cái đầu chia lửa của nó là một cái loại đầu nhôm nguyên khối giống như đây ừ. đây nó sẽ không có cái nắp che tiếp theo ở vị trí số 21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 Bếp này là của Haman nè, các bạn có thể nhận biết qua cái kiểu kiềng hoặc là cái tem ở bên hông của nó. Các bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì các bạn cũng có thể nhận biết qua cái kiểu mặt của bếp đây. Thì bếp ga nội địa Nhật thì nó sẽ có những cái tính năng an toàn đó là khóa ga khi nước cạn nồi. Thì đây là cái que cảm khóa ga khi nước cạn nồi đây. Nó sẽ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó sẽ khóa ga và khóa ga khi uh, tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến ở phía đằng sau này giống như cái đầu mỏ hàng nè thì khi mà không có ngọn lửa đốt cháy làm nóng nó thì nó sẽ khóa ga lại chỉ sau 5 đến 7 giây đó là những cái tính năng an toàn à, của những dòng bếp ga nội địa Nhật mà bếp nào cũng phải có tiếp theo thì tôi cũng sẽ qua một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm tôi à, vẫn chưa có vệ sinh nếu mà các bạn muốn vệ sinh á, thì à, sẽ được cộng thêm phí vệ sinh vào đây là những à, bếp có những cái mức giá phù hợp để các bạn lựa chọn đây đầu tiên ở vị trí số 22 đây số 22 các bạn các bạn có thể à, chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó và sẽ gửi cho shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook thì đối với những dòng à, bếp từ này á thì trước khi giao thì tôi cũng sẽ test và thử những cái tính năng của nó đây tiếp theo vị trí số 28 đây giá 2 triệu 7 tiếp theo con trên cùng dòng bếp Hitachi htba 6 s đây ở ừ, đây là kính của nó đây ừ, để trở lại với video clip chính ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại với con bếp để à, test giao cho khách thì đây là dòng bếp Rinnai model của nó là RTE 564BK đây là nội thất của bếp nè bếp này thì ờ, tôi cũng đã được là lắp cái công tắc rang vào đây rồi ừ, bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ờ, ngoại thất và sẽ test những cái tính năng của nó bếp này nó có cái mặt men chống xước này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 thì ờ, rẻ hơn khuyến mãi của chúng tôi á, có gắn một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa thì như bếp này thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào bên trong bếp này rồi nè đây là cái công tắc rang này thì khi mà các bạn sử dụng á kìm nó lên khi mà các bạn sử dụng cái công tắc rang này á thì các bạn sẽ bật về vị trí phía bên trái này là nó sẽ bật cái tính năng rang lên thì ở cái que cảm biến này nó sẽ tăng nhiệt độ lên ta có thể ờ, rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa còn khi mà các bạn ờ, không sử dụng nữa thì các bạn phải bật về vị trí bên phải này để nó tắt tính năng rang nó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường